Chuyên mục khách hàng hỏi Ngọc Ánh trả lời Ngọc Ánh nhà tốt ơi, bên em có căn nào mà ngõ thông mà giá dưới 2 tỷ không thì giới thiệu cho anh Trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu cho quý vị trả lời đúng cái câu hỏi Đúng với phần trọng tâm dưới 2 tỷ cụ thể 1 tỷ 790 triệu đồng Ngõ thông, đây là đường ô tô, đây là vị trí ngôi nhà, diện tích 30m2 Hướng nhà là hướng Tây Nam, xây 4 tầng, giá bán 1 tỷ 790 triệu đồng Sổ đỏ chuẩn chỉnh, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh và khám phá ngôi nhà với cái căn nhà này đây thiết kế 4 tầng chuẩn chỉnh quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay nhà xây mới vị trí của nó là thuộc phường Biên Giang quận Hà Đông thành phố Hà Nội quý vị nhé giá 1 tỷ 790 triệu thiết kế của ngôi nhà này thì như thế nào cửa chính thiết kế hai lớp bên ngoài cửa sắt sơn tĩnh điện bên trong là cửa gỗ kính phần tầng 1 của ngôi nhà thiết kế phòng khách phòng bếp một phòng vệ sinh căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt và thiết kế xong hết. Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 1 đây ạ. Đây là cái phần phòng khách, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Với căn nhà này, quý vị sẽ đi làm ở đâu thì phù hợp? Quý vị sẽ đi làm ở khu vực Hà Đông là phù hợp nhất. Sau đó thì quý vị có thể làm ở khu vực Trương Mỹ còn nếu như tính từ vị trí ngôi nhà này mà lên tới trung tâm Hà Đông Cụ thể ờ, là nếu như lên tới cầu trắng thì nó sẽ rơi vào phạm vi bán kính 7 km quý vị nhé Cho nên Ngọc Ánh đã nói cái quãng đường đi tương đối để quý vị có thể cân đong đo đếm Thứ nhất là cân đong đo đếm tài chính Thứ hai là quý vị có thể cân đong đo đếm cái quãng đường đi Xem nó có phù hợp với hộ gia đình mình, vợ chồng con cái mình đi làm, đi học thuận tiện hay không Đây là cái phần tủ bếp của ngôi nhà với phần à, tủ bếp thiết kế nhỏ nhắn xinh xắn, công năng sử dụng gọi là tương đối còn nếu như để tuyệt đối thì không hẳn bởi vì sao ạ? Diện tích 30 m thì thiết kế cái phần tầng 1 chỉ được như thế này thôi, không được phòng khách riêng, phòng bếp riêng đâu quý vị. Cho nên Ngọc anh có quay review như thế nào thì quý vị đến xem nhà là như vậy bán nhà theo đúng như hiện trạng ở trên video quay cho quý vị phần tủ bếp thiết kế xong hết mặt bếp ốp đá granite xung quanh bếp ốp gạch và phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt đầy đủ chậu rửa vòi rửa ở đây nước sạch sử dụng là nước sạch sông Đà điện lực EVN Hà Nội với những cái căn nhà này đã có bể ngầm ở bên dưới hai khối 8 và có một cái bồn nước một khối ở trên phía tầng 4 rồi quý vị nhé nước sạch ngoài ra phần tầng 1 thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh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 thấp nhất Hà Đông tại thời điểm hiện tại quý vị nhé những cái căn nhà trước đó Ngọc anh quay 1 tỷ 65 này 1 tỷ 7 này 1 tỷ 750 đều đã bán hết có chủ nhân rồi thì tiếp theo có những cái căn nhà bây giờ 1 tỷ 790 triệu là thấp nhất mời quý vị theo chân Ngọc anh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà Và thưa quý vị, với cái căn nhà này thiết kế 4 tầng thì thiết kế được tầng 2, tầng 3, tầng 4, mỗi một tầng một phòng riêng như thế này. Đây. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ riêng. Ban công mở rất là thoáng hướng ra phía bên ngoài. Từ vị trí ngôi nhà này xung quanh dân cư rất là đông đúc quý vị nhé. Ống chờ dây chờ át chờ điều hòa đều đã được lắp đặt đầy đủ trong mỗi phòng này rồi. Đó. Gạch lát nền phòng ngủ thiết kế gạch 60 60 cửa phòng thiết kế là cửa gỗ đây mọi người ơi đó ạ tiếp theo phòng vệ sinh thiết kế ở phần tầng 2 thì thiết kế ở bên ngoài quý vị ạ đây là phần phòng vệ sinh cho quý vị ngắm nhá đây phòng vệ sinh đầy đủ bồn cầu này cũng như là lavabo đầy đủ uh, hệ thống quạt thông gió sen cây cho quý vị cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà trên tầng 3 của ngôi nhà Ngọc Ánh đã chia sẻ như ở giữa tầng 2 thiết kế tương tự như tầng 2. Phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng tự nhiên, không khí tự nhiên vào trong không gian phòng. Đó. Phòng ngủ rất là rộng rãi, dễ dàng kê giường tủ nội thất ở phía bên trong căn phòng quý vị nhé. Phòng vệ sinh cũng vậy. Phòng vệ sinh ở với cái căn nhà này thì đặt ở bên ngoài. Đây. Cho quý vị ngắm nhé chung có sao thì em review à, chuẩn chỉnh đường hướng giá vị trí nó là như vậy cho quý vị sổ đỏ chuẩn chỉnh ba toàn bộ phí thuế có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu và phần còn lại tầng 4 của ngôi nhà mời quý vị đừng rời mắt khỏi video để có thể xem hết xem ngôi nhà này công năng thiết kế có thực sự ok với cái giá bán 1 tỷ 790 triệu hay không và hiện tại Ngọc anh đang đứng trực tiếp tại phía tầng 4 của ngôi nhà với tầng 4 thiết kế cho quý vị một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang trên tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng riêng nữa. Quý vị có thể để làm phòng thờ, phòng ngủ tùy công năng, mục đích sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Phần còn lại đây là phần sân phơi. Đây. Đây là phần sân phơi nha quý vị. Đó, Nói chung là tương đối ổn đúng không quý vị Với cái giá bán 1 tỷ 790 triệu bao toàn bộ phí thuế Quý vị muốn tìm hiểu biết thêm thông tin và được đi xem nhà thì liên hệ ngay trực tiếp với lại Ngọc Ánh nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 414 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.